Các em thân mến, buổi học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang một phần mới, một đối tượng mới của phần ờ, phương pháp tọa độ trong không gian, đó là phương trình đường thẳng trong không gian. Và đồng thời chúng ta cũng tìm hiểu mối quan hệ giữa đường thẳng với các đối tượng khác như đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng và đường thẳng với mặt cầu. Đấy. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái quan trọng đó là vector chỉ phương của đường thẳng. Phần mục thứ nhất là vector chỉ phương của đường thẳng. Đấy, thì ờ, trong không gian người ta cho một đường thẳng D như thế này đó à, một vectơ A là một vectơ khác không mà có giá của vectơ A là song song hoặc là trùng với đường thẳng D thì vectơ A đấy được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng D đấy giá của A là song song hoặc là à, trùng với đường thẳng D đấy, vector A khác vectơ không là một vectơ chỉ phương của đường thẳng D khi giá của A song song hoặc trùng với đơn thẳng D. Các em hết sức chú ý cái này nhé. Chú ý này, nếu như vectơ chỉ phương của đường thẳng D A là vectơ chỉ phương của đường D. Nếu A là vectơ chỉ phương của thẳng D thì vectơ K lần A với K là một số khác không cũng là vectơ chỉ phương của đường D. Đấy. sao chúng ta có khi là phương trình thẳng thì chúng ta có thể rút gọn đúng không? Đấy. À, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cả cách lập phương trình đường thẳng và mối quan hệ đường thẳng với lại các đối tượng khác. À, có hai cái phương trình à, của đường thẳng mà chúng ta cần quan tâm đó là phương trình tham số của đường thẳng và phương trình trận chính tắc của đường thẳng thì chúng ta chú ý này trong không gian cho một đường thẳng D được chưa đây đường, đường D trong không gian đó vector A này ví dụ trường hợp này là vector A là vector chỉ phương nó có giá song song với đường D vector A có tọa độ là A1 A2 A3 trên đường thẳng D này ta lấy một điểm cố định là điểm M điểm M không điểm M không đi có tọa độ x không y không và z không thì bất cứ một điểm M Đấy, điểm M nào M là XYZ điểm M là điểm di động trên đường D Đấy. thì khi đó ta thấy này tập hợp các điểm M này sẽ tạo nên thẳng đường D điểm M có tọa độ x y z thì ta thấy vector A sẽ cùng phương với vectơ